Thân chào các anh chị, sau đây tôi sẽ được phép hướng dẫn các anh chị thao tác đăng ký người dùng nhà thầu trên hệ thống đấu thầu điện tử. Hệ thống đấu thầu điện tử chỉ hoạt động trên trình duyệt Internet Explorer phiên bản từ 6 đến 8, không hoạt động được trên các trình duyệt khác như Google Chrome hay Firefox hoặc Opera. Hệ thống đấu thầu điện tử được đặt tại địa chỉ http 2 mua sắm công mpi gov vn để đăng ký tài khoản người dùng là nhà thầu các chị chọn mục đăng ký hệ thống đấu thầu điện tử có hai đối tượng nghiệp vụ sử dụng đó là bên mời thầu và nhà thầu sau đây tôi sẽ được phép hướng dẫn các anh chị thao tác đăng ký tài khoản người dùng nhà thầu các chị chọn mục nhà thầu hệ thống chuyển đến màn hình thỏa thuận sử dụng đối với nhà thầu người dùng khi đăng ký với vai trò là bên nhà thầu trên hệ thống phải có trách nhiệm quản lý và lưu giữ mã số bí mật chứng chỉ số của mình phải lập tức thay đổi mã số bí mật hoặc hủy bỏ chứng ký số khi bị lộ mã số bí mật của mình phải tìm hiểu và tuân thủ những quy định liên quan đến công tác đấu thầu qua mạng chịu hoàn toàn trách nhiệm về những nội dung thông tin đưa lên khi đăng nhập vào hệ thống bằng tài khoản của mình các chị chọn mục đồng ý về thỏa này sau đó chọn mục tiếp tục hệ thống xuất hiện màn hình hướng dẫn quy trình nghiệp vụ đăng ký nhà thầu khi cơ quan đăng ký với vai trò là nhà thầu trên hệ thống các chị sẽ cần chuẩn bị bộ hồ sơ gồm không một đơn đăng ký cấp chứng thư số theo mẫu đơn này sẽ do hệ thống sinh ra trong quá trình các chị đăng ký cái thứ hai không một bản sao công chứng giấy phép đăng ký kinh doanh hoặc mã số thuế của đơn vị đăng ký lần đầu không một bản sao công chứng chứng minh thư nhân dân của giám đốc đơn vị một bộ hồ sơ đầy đủ này các chị gửi về địa chỉ phòng 210 nhà B số 6B Hoàng Diệu Bắc Đề Hà Nội Cục Quản lý Đấu thầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy trình đăng ký B10 thầu Quy trình đăng ký nhà thầu gồm có 4 bước Bước 1 đăng ký nhà thầu Bước 2 nhận mã phê duyệt và số tham chiếu chứng thư số Bước 3 nhận chứng thư số và bước 4 là bước đăng ký người sử dụng chứng thư số sau đây tôi xin được phép hướng dẫn các anh chị thao tác nhập thông tin đăng ký nhà thầu ở trường thông tin số đăng ký kinh doanh các anh chị nhập số đăng ký kinh doanh của đơn vị mình sau khi nhập trường thông tin số đăng ký kinh doanh các anh chị chọn mục kiểm tra để xác định rằng số đăng ký kinh doanh này của chúng ta là đăng ký lần đầu. Hệ thống sẽ có không hệ thống sẽ có thông báo bạn có thể sử dụng số đăng ký kinh doanh này. Tiếp theo ở mục ngày đăng ký kinh doanh, các anh chị chọn vào ô lịch ở bên cạnh để tiến hành chọn ngày đăng ký kinh doanh Tiếp theo, tên nhà thầu, các chị nhập thông tin tên của công ty Các chị lưu ý những thông tin có dấu sao đỏ là những thông tin bắt buộc phải nhập và những thông tin không có dấu sao đỏ là những thông tin không bắt buộc phải nhập tiếp theo ở mục lĩnh vực kinh doanh các anh chị chọn lĩnh vực tương ứng của công ty mình tiếp theo ở mục phân loại doanh nghiệp các anh chị chọn trong những phân loại sau doanh nghiệp tư nhân công ty trách nhiệm hữu hạn công ty cổ phần công ty hợp danh hợp tác xã công ty liên danh hoặc công ty 100% vốn nước ngoài tiếp theo ở mục số nhân viên các anh chị nhập số nhân viên của công ty mình vào vốn điều lệ các anh chị nhập thông tin vốn điều lệ của công ty mình tiếp theo số điện thoại anh chị nhập số điện thoại của công ty số fax địa chỉ của công ty tiếp theo các anh chị nhập mục tỉnh thành phố chọn tỉnh thành phố tương ứng với công ty của mình mục quốc gia tiếp theo các anh chị nhập ở mục thông tin lãnh đạo cơ quan doanh nghiệp tên của người lãnh đạo số chứng minh thư nhân dân của lãnh đạo số điện thoại địa chỉ mail ở mục đại diện hợp pháp cao nhất các anh chị chọn có sau khi nhập thông tin lãnh đạo cơ quan các anh chị chọn mục thêm mới để thêm dữ liệu này vào hệ thống hệ thống sẽ tự động thêm tên người lãnh đạo vào mục phía bên dưới tiếp theo các anh chị nhập mục tên ngành nghề của đơn vị mình sau khi nhập tên ngành nghề các anh chị chọn mục thêm mới để thêm mới ngành nghề của đơn vị mình tiếp theo các chị nhập mục thông tin người được giao phụ trách dự thầu chức vụ phòng ban họ và tên số chứng minh thư nhân dân địa chỉ mail số điện thoại di động số điện thoại của công ty tiếp theo các anh chị nhập mục thông tin đăng ký chứng thư số tên của người đại diện pháp luật số chứng minh thư nhân dân sau khi nhập thông tin đăng ký các anh chị chọn mục đăng ký nhà thầu hệ thống xuất hiện thông báo bạn đã đăng ký thành công hệ thống có nhắc nhở bạn phải chắc chắn lưu giữ các thông tin như số đăng ký kinh doanh và mã phê duyệt đăng ký Đồng thời với việc đăng ký, các anh chị sẽ thấy xuất hiện không một đơn đăng ký tư cách nhà thầu trên hệ thống. Các anh chị in đơn này ra, xin chữ ký và đóng dấu của người đại diện pháp luật, cộng với giấy phép đăng ký kinh doanh, bản sao công chứng và chứng minh thư nhân dân của người đại diện pháp luật gửi đến cục quản lý thầu để xin cấp chứng thư số lần đầu Hệ thống cũng có yêu cầu chúng ta phải ghi nhớ hai thông tin đó là số đăng ký kinh doanh và mã phiếu đăng ký. Hai thông tin này đều đã được lưu ở trong đơn đăng ký tư cách nhà thầu. Sau khi lưu thông tin, các chị chuyển sang bước 2 là bước nhận mã phê duyệt chứng thư số và số tham chiếu. Hệ thống yêu cầu các anh chị nhập số đăng ký kinh doanh và mã phí đăng ký Sau khi nhập trường thông tin số đăng ký kinh doanh và mã phí đăng ký, các anh chị chọn mục tìm kiếm để tra cứu tình trạng của mình. Trạng thái tiến hành, hệ thống thông báo là đang chờ phê duyệt. Lúc này các anh chị phải nhanh chóng hoàn thiện bộ hồ sơ gửi cho Cục Quản lý Đấu thầu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Sau khi gửi thông tin hồ sơ đăng ký, các anh chị sẽ nhận được thông tin đã được phê duyệt thông qua bộ phận chuyên trách của chúng tôi. Khi nhận được thông tin đã được phê duyệt, các anh chị tiếp tục vào hệ thống thực hiện tiếp bước 2, bước 3, bước 4 của quy trình đăng ký. Các anh chị cũng vào mục đăng ký nhà thầu nhận mã phê duyệt và số tham chiếu chứng thư số tiếp tục nhập số đăng ký kinh doanh và mã phê đăng ký vào hai ô tương ứng Lưu ý, hai thông tin này đều đã được lưu trong đơn đăng ký tư cách bên nhà thầu. Các anh chị sau khi nhập xong, chọn mục tra cứu. Trạng thái tiến hành đã được phê duyệt như vậy, hồ sơ của các anh chị gửi cho Cục Quản lý đấu thầu đã được phê duyệt. Các chị tiếp tục kéo thanh cuộn xuống phía bên dưới để ấn vào nút ấn vào đây để nhận mã phê duyệt chứng thư số và số tham chiếu. Thời gian đăng ký người dùng để được cấp tối đa là 1 phút. Hệ thống yêu cầu các anh chị hạn chế di chuyển trong thời gian này. Hệ thống xuất hiện thông báo bạn phải chắc chắn lưu giữ các thông tin như mã phê duyệt chứng thư số và số tham chiếu. Mã phê duyệt chứng thư số và số tham chiếu là hai mã màu đỏ đã được hệ thống bôi đỏ ở phía bên dưới. Các chị phải có trách nhiệm lưu giữ hai mã thông tin này. Hai mã thông tin này được dùng để nhập vào bước 3 để nhận chứng thư số cho người dùng nhà thầu. Bây giờ tôi sẽ tiến hành lưu hai mã thông tin này lại. Sau khi đã lưu hai mã thông tin, các chị tiếp tục chuyển sang bước 3, bước nhận chứng thư số. Ở bước 3, hệ thống yêu cầu chúng ta nhập hai mã là mã về chứng thư số và số tham chiếu. Các anh chị nhập hai mã là mã phiên dịch chứng số và số tham chiếu vào hai ô tương ứng ở bước 3. Số tham chiếu Sau khi nhập thông tin, các chị chọn mục OK. Hệ thống sẽ hỏi nơi các chị muốn lưu chứng thư số. Các chị chọn mục floppy remote brick để tiến hành lưu vào ổ đĩa trên máy tính cá nhân của mình. Ở đây tôi sẽ chọn lưu vào ổ F. Sau đó các chị chọn mục OK. Tiếp theo hệ thống yêu cầu các chị nhập mật khẩu cho chứng thư số. Mật khẩu này cũng được dùng để đăng nhập vào hệ thống đối tượng điện tử. Mật khẩu này tối thiểu có 8 ký tự, có chữ và có số. Trước khi đặt mật khẩu, các anh chị lưu ý chuyển chế độ gõ tiếng Việt sang tiếng Anh. Sau đấy các anh chị nhập mật khẩu. Sau khi nhập mật khẩu, các anh chị chọn mục OK để hệ thống nhận chứng số về máy tính cá nhân của mình. Hệ thống xuất hiện thông báo đã nhận chứng thư số thành công về máy tính. Các chị chọn mục OK. Hệ thống chuyển sang bước 4 là bước đăng ký người sử dụng chứng thư số. Các chị chọn mục OK để chuyển sang bước 4. Hệ thống yêu cầu các chị nhập số đăng ký kinh doanh sau khi nhập số đăng ký kinh doanh các anh chị chọn mục tìm hệ thống di chuyển đến màn hình một số các điều khoản sử dụng của hệ thống các anh chị chọn chấp nhận hệ thống chuyển đến màn hình đăng ký người sử dụng chứng thư số ở đây các anh chị sẽ đăng ký người trực tiếp sử dụng chứng thư số để đăng nhập vào hệ thống giao thông điện tử số di động địa chỉ mail sau khi nhập thông tin người được giao phụ trách dự thầu các anh chị chọn mục đăng ký hệ thống yêu cầu chọn nơi các chị lưu chứng cứ số chúng ta chọn mục đĩa cứng sách tay sau đấy các anh chị chọn ổ đĩa nơi lưu chứng thư số lúc nãy tôi đã lưu chứng thư số ở ổ F bây giờ tôi chọn lại đúng ổ F sau đó chọn mục xác nhận mật khẩu hệ thống sẽ liệt kê ra những chứng thư số của các anh chị đã được lưu trong ổ đĩa các chị chọn chứng thư số của đơn vị mình sau đó chọn mục xác nhận mật khẩu phía bên dưới sau đó chọn mục nhập mật khẩu phía bên dưới các chị nhập mật khẩu của chứng thư số mật khẩu này do các chị tự đặt ở bước 3 sau đó chọn mục xác nhận mật khẩu hệ thống xuất hiện thông báo bạn chắc chắn đăng ký mới người sử dụng này không các chị chọn mục ok để xác nhận việc đăng ký Đây là màn hình hoàn thành đăng ký chứng thư số nhà thầu. Chứng thư số của nhà thầu có thời hạn sử dụng trong vòng một năm trước thời điểm hết hạn một tháng các chị phải tiến hành gia hạn chứng thư số nếu không hệ thống sẽ tự động hủy chứng thư số đã được đăng ký xin cảm ơn các anh chị